thấy bài mang tựa đề em và anh ạ em nào một thoáng hoàng hôn anh à, như à. như gì em như gì dạ. có quyền à. coi giấy nha thế dạ. để, để em à, trong xin tại hồi hộp anh rất mong được lời chào có tay của quý vị khán giả <laughs> em nào một thoáng hoàng hôn anh như chim nạc bồn chồn cánh bay em bồng bềnh một thoáng làn mây anh ờ, xin uh, nằm chó để bay trong cùng nếu làm em gì, nằm gì? nằm gió ạ nằm gió để nghe lộn tưởng đâu làm anh <laughs> nếu em nằm một cánh rừng tình anh dòng suối bồng bềnh cuốn theo ạ <laughs> cái này thơ này em làm hay sao à, thơ này là do một uh, đồng chí chính viên sáng tác để nên có để tặng bạn gái cũng bên cạnh đó thì em cũng góp lời chút ạ à, trước <laughs> à, đi là hai người ngồi bàn làm bài thơ này đúng không dạ nói chung là có sự công tác của cấp trên và cấp dưới trong cái chương trình này ạ hay quá à, rồi ơi. cảm ơn anh trai Rồi mời em trai giới thiệu về mình à, Xin chào à, hai em thi, ờ, ờ, xinh đẹp và vui tính của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò à, Xin ờ, chào bạn gái bên cạnh ạ Xin chào toàn thể quý vị khán giả có trong trường quay này chào trân trọng nhất ạ à, Tôi xin uh, giới thiệu tôi đầy đủ là tên họ đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh à, Năm nay 28 tuổi, quê quán thì ở Hải Dương À, sinh ra và lớn lên thì ở Đồng Nai, hiện nay đang công tác tại uh, Trung đoàn 31, Sư đoàn 39, quân đoàn 4 ạ. Có sở thích là thích uh, xem uh, thể thao ừ. như trồng ờ, hoa hồng ước mơ sao con nho nhỏ là sau này giờ sẽ có một khoảng đất nhỏ thì trồng ờ, hoa hồng để mỗi sáng thức dậy là cắt một ờ, cành hoa hoặc một nhánh hoa cài lên ngay tóc người mình yêu như là vợ mình để họ cảm thấy được cái niềm hạnh phúc cũng như là được yêu thương trời ơi trời ơi lãng quá vậy trời <laughs> và mong muốn qua chương trình này thì tìm được một nửa của cuộc đời để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc ạ mời nhà gái ờ, hy vọng là nhà trai sẽ tìm được một nửa yêu thương ha còn bây giờ nhà gái mình giới thiệu đi nào Dạ lời đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh, à, xin chào các chiến sĩ và chào quý vị khán giả đang có tại trường quay cũng như đang xem qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Bùi Minh Nguyệt, năm nay 24 tuổi, à, đang sinh sống và làm việc tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Công việc hiện tại của em là à, nhân viên phát triển sản phẩm của một công ty giày ở xuân lộc luôn ạ ồ vậy hả dạ hai người cùng ở đồng nai luôn linh ơi vậy là tốt rồi tốt rồi em trai có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bạn gái à, nghe đi thưa toàn thể khán giả thì à, điểm mạnh của tôi là trong công việc luôn à, nêu cao tinh thần trách nhiệm hòa đồng vui vẻ và với mọi người xung quanh biết nấu ăn giặt giũ <laughs> dọn dẹp nhà cửa à, theo thùa khâu vá giỏi quá nhỉ khô luôn đó có cái điểm yếu gì không dạ điểm yếu thì à, đôi lúc mà trong công việc thì hơi à, thẳng thắn một chút thứ hai là khả năng à, tan gái thì có trình độ chưa được cao lắm <laughs> rồi bây giờ thôi tôi mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho đàn trai nghe đi dạ điểm mạnh của em là à, vui vẻ hòa đồng biết quan tâm chia sẻ và rất biết lắng nghe à, còn về điểm yếu thì dạ, hơi nhiều xíu hơi nhiều xíu à, ừ. <laughs> à điểm yếu thì à, hơi lề mề ừ đặc biệt là khi ngủ tưởng ngủ thì rất là xấu à, không sao rồi tưởng ngủ xấu chỉ có người bên cạnh mình thấy thôi không vấn đề gì cả dạ sở trường là cái gì dạ sở trường của con là à, thích ca hát ừ. thích làm thơ rồi đọc đó. bài thơ nghe coi dạ con có chuẩn bị một bài thơ nhưng mà con chưa có thuộc nên là cho con cầm vậy để... mà nói thích thơ <laughs> tại con vừa mới làm xong đàn trai tôi ờ, cũng ờ, không biết có yêu thơ mà rất là lãng mạn bạn ơi, bạn có thích thơ không bạn ơi? Dạ, chào chị ạ. Dạ, thơ thì em ờ, cũng thích ạ. Có thuộc em thơ em không? em thích cái loại gọi là cái thể loại thơ gì? Dạ, nói chung là thơ về cách mạng cũng như là tình yêu đôi nữa. Đâu đọc thử bài thơ nào nghe cái coi. Dạ, thì hôm nay đến chương trình thì ờ, em cũng xin ờ, đọc một đoạn. À. Dạ. Trước khi đọc một đoạn thì em cũng có một số đôi lời bạn gái bên cạnh. Nói đi, nói lớn lên cho bạn gái nghe. Nói lớn mới nghe, đúng rồi đó. Dạ, em xin được đứng đây. Xin chào thiên thần bé nhỏ Em không phải um, tìm kiếm ờ, xa xôi đâu nữa Có anh đây rồi Và anh sẽ luôn là bờ vai vững chắc Để em uh, tựa vào một khi có khó khăn gì Thì luôn vững bước cho cuộc sống Trời hay quá sau đây Ôi. Em xin ta đọc một đoạn Cái bài ờ, mang tựa đề Em và anh ạ Em nào một thoáng hoàng hôn Anh như Như gì? Em như gì? Dạ có quyền à. có giấy nha thì dạ để, để em trong xin tại hơi hồi hộp quá rất mong được ờ, chàng vào tay của quý vị khán giả à. <laughs> em nằm một thoáng hoàng hôn anh ờ, như chim nạc bồn chồn cánh bay em bồng bềnh một thoáng làn mây anh ờ, xin nằm chó để bay theo cùng nếu làm em gì, nằm làm gì? nằm gió nằm gió nữa nghe lộn tưởng đâu làm anh <laughs> dạ. nếu em nằm một cánh rừng tình anh dòng suối bồng bềnh cuốn theo ạ <laughs> cái này thơ này em làm hay sao à, thơ này là do một à, đồng chí à, chính viên à, sáng tác để nên có để tặng bạn gái bên cạnh đấy thì em cũng góp lời chút ạ à <laughs> trước à, đi là hai người ngồi bàn làm bài thơ này đúng không dạ nói chung là có sự cộng tác của cấp trên và cấp dưới trong cái chương trình này ạ hay quá à, rồi ơi. cảm ơn anh trai em có ờ. nghe rõ à, cái bài thơ này không dạ. có tại vì cái bài thơ này rất là hay cái bài thơ cái lời lẽ rất là lãng Đúng mạn rồi. luôn em là một án hoàng hôn á dạ bên đàn gái mình có mấy mối tình rồi nói cái này hơi ngại xíu nhưng mà con là ế từ trong bụng mẹ ra rồi ế từ trong bụng mẹ ế ra câu này lạ nha mình xinh xắn nè mình có nhiều những tài lẻ nè mắc mới gì mình ế tại mình khó quá đúng không dạ không con thấy con cũng dễ con cũng hòa đồng với mọi người nhưng mà trước kia là con có thích một bạn à, đơn phương thôi ừ. nhưng mà thích à, từ năm cấp 3 cho tới năm 2 đại học vậy đó hả con mong muốn cái người ờ, bạn bên đây á, là phải như thế nào dạ con mong một người bạn trai cao khoảng một m sáu bảy đến số tám mét sáu bảy đến sáu tám nha chú ơi dạ dạ chú mét bao nhiêu nào Dạ mét bảy ạ Rồi ngon lành mét bảy lần Ngon Cái gì nữa à, Hòa đồng vui vẻ Hòa đồng vui vẻ có không nè Quá quá đi chứ Cái này là thừa luôn chị Thừa luôn Chị khẳng định luôn em có tới trăm phần trăm cái điều mà nhà gái muốn luôn á Bên kia người ta chưa có mối tình nào bên đây có mối tình nào chưa nè Dạ bác anh à, dạ, em à, có một mối đã mối đó là thời em học à, bên năm thứ ba ở Hà Nội Nhưng mà do cái thời gian không có thời gian về một năm về được có hai lần nên khả năng quan tâm bạn gái không có thứ hai là khi sau khi ra trường thì ờ, nói chung áp lực công việc cũng chưa tìm hiểu sâu nên hiện tại giờ vẫn có, chưa có ừ, coi như mối tình đó cũng không có dài coi đơn phương thôi đúng không ừ. hay sao dạ có cũng quen được ờ, năm sáu tháng ạ ờ quen năm sáu tháng rồi thôi tới giờ luôn hay sao em dạ giờ vẫn chưa có một nửa đó chưa có phải không dạ Em yên tâm đã có thiên thần ngồi bên đây chờ em rồi nha Rồi thôi gặp người thân đi Em trai đi với ai nào? Dạ em nay đi ờ, với ờ, thủ trưởng của em ạ Là dạ, đồng chí ờ, Lê Trọng Khánh phó chính ủy trung đoàn ạ Chào thủ trưởng thương yêu quen thuộc <laughs> Thủ trưởng là coi như thủ là trưởng cái là dễ thương lắm hết à. cho lính của mình rồi Vâng uh, xin chào uh, Quyền Linh và Hồng Vân dạ. và xin chào tất cả mọi người trong chương trình Bạn muốn hẹn hò ngày hôm nay. Tôi là Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn 31 sư đoàn 309 của quân đoàn 4 là thủ trưởng của đồng chí Tuấn Anh. Xin giới thiệu với em gái ở đây, à, ngoài những cái à, điểm mạnh của Tuấn Anh thì xin à, nói thêm một tí. Hiện nay Tuấn Anh là bí thư tri đoàn và chính vị viên phó của đại đội, quản lý khoảng 100 à, là chiến sĩ. Đấy, bản chất à, phẩm chất chính trị là rất tốt, sức khỏe tốt và À, qua 2 năm công tác thì đồng chí Tuấn Anh là hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và mong muốn của thủ trưởng đơn vị bản thân tôi hôm nay là ở đây cũng như anh em trong đơn vị đi à, muốn là Tuấn Anh hôm nay quen được một bạn gái và nhìn ở đây thì thấy bạn gái này rất dễ thương đặc biệt là quê ở Xuân Lộc cũng ở Đồng Nai thì hiện nay ở trung đoàn 31 thì lên trên đó thì cũng gần thôi khoảng trăm cây số và nếu mà về Vĩnh Cửu thì từ Xuân Lộc về chỉ có 60 cây nếu mà hai bạn mà hôm nay là có duyên với nhau và mong muốn là hai người sẽ là tiếp tục là bấm nút và tìm hiểu hiểu thêm về với lại uh, trung đoàn chúng tôi uh, thêm một người con một người em đấy và chúc hai em tiến tới là vợ chồng xin Rồi, cảm ơn chương trình cảm ơn tổ trưởng dạ, cảm ơn tổ trưởng wow em đi với ai dạ hôm nay uh, đi với lại uh, gia đình ba thế hệ nha em là dạ. sao dạ có bà ngoại ba mẹ và em trai oh. và có bạn thân em dạ, xin kính chào à, chị à, Hồng Vân xinh đẹp dạ, và dạ, cảm ơn anh Nguyễn Linh tôi là mẹ của à, Nguyệt Nguyệt thì ở nhà thì nói chung tánh à, hiền hơi chậm một xíu nhưng mà cũng siêng cũng biết lo cho gia đình còn bạn trai bên đây thì nhìn ngoài thì cũng được có điều là hơi ốm xíu <laughs> cô thì không quan trọng về cái à, bề ngoài lắm quan trọng về cái tính cách miễn là sau này thương nguyện chăm lo cho gia đình tốt là được thấy à, hai đứa cũng hợp với nhau cũng được thì mong là hai con cho nhau cơ hội để gia đình sớm có niềm vui Trời nói chung là mẹ, mẹ rất là mong <laughs> cảm ơn ngoại, à, là nhà bà gái. ngoại muốn khóc luôn rồi kìa bà ngoại có muốn nói cho bà ngoại nói tiếng miếng đi thương không bà ngoại thương dạ. cháu quá kính thưa chú quỳnh linh à, kính thưa cô hồng văn à, kính thưa tất cả quý vị ở trong trường quay đưa bên nhà các chú bộ đội nhà trai gia đình rất là mong trong nguyệt có gia đình nên hôm nay chúng tôi rất mừng và cũng chỉ mong một cái điều cuối cùng là hai cháu cho nhau cơ hội và xây dựng được thành một gia đình chúng tôi rất là mừng dạ trời ơi cảm ơn ngoại ngoại cưng à, ngoại quá. cháu quá rồi hả dạ. cô ơi cho con hỏi thêm một điều được không cô con hỏi anh luôn chút xíu kéo rào con hỏi anh luôn không con hỏi cô cái này hỏi hơi cô tí. hả ok hỏi cô đi con cũng thích uh, một người có vòng ba hơi bự xíu á cô à hết rồi giờ tôi phải qua tôi check lại cái vòng ba của ổng em nói là em thích cái người có vòng ba hơi bự xíu nên phải check lại cái vòng ba của bạn này xíu vòng ba vòng một vòng bốn như nhau <laughs> khỏi check nói chứ à, chút xíu con sẽ gặp anh con coi tự con á con thấy như thế nào nha mở rào để tự à, đàn gái kiểm tra nha, nha. con dạ. kiểm tra nha dạ mặt hai người này làm như có cái phu thê hay dạ, sao em có cái tim như bó hoa tặng em dạ em cảm ơn thì món quà anh làm ờ, cả tuần nay để mong được tặng em em dạ. cảm ơn em uh, xin tặng anh một chậu uh, xương đồng tuyết uh, mong là anh sẽ luôn luôn vui vẻ và dạ, sống hạnh phúc dạ em em đứng đứng ngay giữa đi em trai đứng ngay giữa rồi em gái nha nhắm cho kỹ nha em trai quay hai ba vòng nè, đi coi nè kiểm tra nè từ từ chậm chậm lực dừng lại dừng đó. lại ừ, đó <laughs> quay nữa một vòng một vòng nửa vòng thôi dạ dừng lại đó kiểm tra vòng 3 đi <laughs> đó sao nè sao nè dạ mặc dù là không như con mong muốn nhưng mà cơ bản là vẫn có <laughs> rồi ngồi đi uh, em trai cảm nhận về nhau đi giờ kiểm tra vòng 3 rồi ha dạ mình cảm nhận lần đầu Thì tiên anh gặp em một con tim anh muốn bay <laughs> để chạy theo tiếng gọi con tim em <laughs> từ khi uh, nhìn thấy em thì anh thấy em một cô gái dễ thương có được cặp kính ờ, rất xinh đẹp đó là cái, cái, ờ, cái sự nhìn nhận của anh vừa anh ấy bảo em là một thiên thần đúng ra luôn thật ra đúng là phá là một thiên thần luôn <laughs> quá thiên thần luôn dạ, thiên thần luôn đầu tiên thì à, em nhìn thấy anh thì thấy anh là hiền nhưng mà chắc là bên ngoài à, ngoài đời thường thì anh chắc cũng nói nhiều lắm đúng không cũng à, tùy lúc <laughs> tại vì em thấy anh à, là một người lãng mạn không biết thì ngoài thích thơ ca ra thì anh còn thích anh có thích đá bóng không anh có thích đá bóng đội bóng anh thích là đội câu lạc bộ Real Madrid à vậy đối ngược với em rồi em thích Barca Barca hơn dạ. <laughs> nói chung là mình có thể cùng ăn cánh gà và xem đá bóng là được hẹn hò thế nào đó hai bạn ở đâu đó bàn ờ, tính đi cách dạ, xa hiện tại em làm việc ở đâu em thì công ty em đang ở xuân lộc, và công ty em thì làm cho đến thứ bảy em chỉ được nghỉ ngày chủ nhật thôi anh đồng nai này có khả năng nếu mà chiều thứ sáu chiều thứ bảy chủ nhật thời gian nếu mà tuần nghỉ thì anh có thể đến với em chơi dạ hoặc là mình có thể cùng lên biên hòa chơi em có sở thích ờ, ờ, nào không nhỉ dạ em thì thích ca hát thích làm thơ đến đây thì em cũng xin tặng anh một bài hát rồi anh đã nghe sẽ luôn thân gần bên anh sẽ luôn là vòng tay ấm êm sẽ luôn là người yêu anh cùng anh đi đến chân trời lắng nghe từng nhịp tim em lắng nghe từng lời em muốn nói vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời đó hay quá à. đó cái cái bài thơ con gái cái bài thơ mà con gái ờ, làm đâu đọc đi tự sáng tác bạn tự sáng tác thơ con đọc đi thực ra thì uh, em uh, mới sáng tác bài thơ này thôi nên là em cũng chưa có thuộc thì em xin được cầm giấy đọc à đông sang áo ấm mặt dày em hai ba tuổi thân gầy ôm đông Xuân sang chim én lượn vòng Em hai tư tuổi xuân rồng cô đơn Hạ sang ve tiếng từng cơn Tim em lạnh lẽo cô đơn chiều tàn Thu sang sân lá rụng vàng Thương anh tay nắm những ngày đông tan Năm qua năm lướt nhẹ nhàng Xuân nay em có muôn vàng yêu thương Trời ơi đó bạn đứng bạn nắm tay bạn cảm nhận coi là cái cái cái cái sự ấm áp cái cái tình cảm của mình dành cho bạn gái là cỡ ừ. nào nè quá ấm áp vậy ạ hả <laughs> sao nắm hai dạ, tay luôn nhìn thẳng vào mắt nhau nào à, qua cái sự chia sẻ đồng cảm của bạn nữ con gái ra sinh ra đã chịu thiệt thòi rồi nên cái sự ờ, tìm hiểu đó là một quá trình chứ không sau này giả sử tìm kiếm một người nào không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này cũng như là cái tương lai sau này ạ nên để vì vậy nên phải có một sự ờ, tìm hiểu lâu dài để cho nó đến bờ hạnh phúc nó tốt nhất ạ anh có cùng quan điểm nha dạ. rồi các bạn về vị trí nếu thật sự chúng ta rung động thì đừng ngại ngùng bấm nút còn nếu như cảm giác không phải chúng ta không cần bấm nha sau 3 tiếng đếm của chị hồng vân chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình bắt đầu một hai ba Hết thời gian Rồi chúc mừng Chúc mừng hai em luôn à, Bây giờ có bà ngoại, có ba mẹ đây xin phép Bà ngoại với ba mẹ được dành cho em nụ hôn đầu tiên Dạ xin phép uh, gia đình uh, con uh, gửi đến em nụ hôn nụ hôn đầu tiên của em con dành cho em <laughs> ừ.